khi các nhà khoa học của chúng ta tìm đến cái củ sắn tròn hoặc là cái củ sâm tố nữ của Thái Lan thì đã tìm ra được cái chất midestro midestro nó là một trong 17 cái chất tốt của cái củ sắn của cái sắn sâm tố nữ này củ sắn tròn này hoặc là củ sâm tố nữ mọi người gọi thế nào cũng được nhá đó tức là một trong 17 cái thành phần tốt của cái củ đó thì mọi người biết không trong quá trình tách chiết và nghiên cứu thì mọi người có phát hiện ra rằng cái thành phần cái chất đó khi mà người phụ nữ sử dụng trong một thời gian dài với một hàm lượng đủ thì cái bổ sung cái cái cái năng lượng bổ sung nội tiết của nó ấy gấp từ 1.000 đến 3.000 lần so với mầm đậu nành. Mọi người hình dung không ạ? Tức là nó hơn rất là nhiều chúng ta uống mầm đậu nành uống sữa đậu nành hoặc là uống cái viên à, hay là uống cái bột tinh chất mầm đậu nành ấy thì nó nó đã tốt rồi đúng không nó đã cảm thấy tốt rồi ok nhưng mà nhưng mà đến cái lúc mà đến cái lúc mà phát hiện ra cái củ này này đến phát hiện ra củ này và phát hiện ra cái chất midestrol ở trong cái trong cái củ uh, crown trắng của sâm tố nữ này thì còn còn thấy là à cái người phụ nữ này nó nhanh có tác dụng hơn khi khi khi mà uống vào tóc đẹp da đẹp và có một điều quan trọng nhất là ở ờ, phụ nữ chúng ta khi mà rối loạn nội tiết ấy, thì cái mụn nó hay mọc nhất là ai đến gần chu kỳ và đến chu kỳ thì cái cái nội tiết nó bị rối loạn lên do cái lúc đấy cái hàm lượng estrogen nó nó đạt đỉnh lên mà niêm mạc tử cung đến rất là dày để nó gần bong niêm mạc ra và tạo ra chu kỳ kinh nguyệt đó thì khi mà người phụ nữ sử dụng cái sông nó vào nó sẽ điều hòa điều tiết cái kinh nguyệt và điều tiết cái nội tiết tố của người phụ nữ đó đấy là vì sao mà người ta thích cái củ cái củ sắn tròn này cái củ sâm tố nữ này và một điều quan trọng nữa như này cái cơ chế của cái củ này là nó ngấm rất sâu ngấm rất sâu và nó làm đẹp da nó làm lặn lặn mụn xuống chứ phải là nặng mụn nhưng trước tâm viết nhá nó làm lặn chìm lặn lại chìm ấy chìm xuống ấy và nó sẽ sử dụng nó sẽ sử dụng những cái dược tính của nó nói như này cho mọi người hiểu bởi vì nếu như nói tên của các cái thành phần khoa học thì ở đây chúng ta sẽ không không không không hiểu hết đây này cái này cái này uh, à, ly viết mi s cho nó là như thế này đó thì mình thì mình sẽ sẽ sẽ phải tìm nhưng mà mình sẽ nói qua như thế này để mọi người hiểu nhá mọi người hình dung ra là cái cơ chế của nó là như thế chứ nó không bây giờ chúng ta mà như hôm qua mình mình livestream ở trong nhóm VG ấy nếu như chúng ta mà học tên của dược tính tên của dược phẩm tên các thành phần thì nó rất là khó nhớ mọi người cứ hình dung chỉ là à cái khả năng năng tăng cường nội tiết tố cái khả năng mà bổ sung nội tiết tố của cái này nó mạnh nhất và hiện tại hiện tại giới khoa học hay là kể cả đông y nữa chưa tìm ra một cái chất nào hay một cái dược phẩm hay một cái thảo dược nào có khả năng bổ sung nội tiết tố, cân bằng nội tiết tố tốt hơn, nhanh hơn và bền vững hơn cái củ sâm tố nữ này. Đó, tức là bây giờ nó đang là số 1 của thế giới. Mọi người hình dung nhá. Đó. Thế thì khi mà khi mà phát hiện ra cái cái cái dược chất đó, cái mido midestro ấy ở ở ờ, trong trong um, cái củ sắn đấy thì người ta bắt đầu tìm cách để tách chiết nó ra thì cái soi 3 in 1 của năm 2017 khi mình bán ấy thì nó đang ở dạng rất thô nó đang ở dạng thô nhưng mà mọi người biết là nó, uống vào nó đã có tác dụng rồi còn bây giờ cái hàm lượng cái hàm lượng midestro hoặc là isoflavone đi nó đã được tách chiết ở dạng nano rồi khả năng hấp thu của nó gấp hàng nghìn lần so với cái kia tức là vừa được cái dược tính mạnh và bây giờ lại thêm cái hấp thu mạnh nữa đó chính là lý do tại sao người ta chỉ uống cái này từ 10 đến 15 ngày Là người ta đã cảm thấy thay đổi rõ rệt về làn da rồi Đúng không? Ở đây có em Dung Có Dung Dung cảm thấy rất là nhanh đúng không? Mọi người đã đã đã lưu được cái ý này chưa? Tức là so với trong cái giới thực vật đấy nhá Nó cao nhất, nó đang là mạnh nhất Và bây giờ khi mà nó đang đang được các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Mang về nghiên cứu tách chiết và bào chế nó ở dạng nano thì cái khả năng thấp hấp thu của nó thẩm thấu của nó lại là mạnh nhất nữa đó tức là nó tổng hợp của rất nhiều thứ nhất mọi người hình dung chưa ạ nó có cái sức mạnh nhất này nó có cái khả năng hấp thu nhất này cái dược tính của nó mạnh nhất và cái khả năng hấp thu của nó là tốt nhất đó chính vì vậy tại sao bây giờ mọi người thấy trên thị trường có rất nhiều rất rất nhiều các hãng đưa ra cái sản phẩm về sâm tố nữ hoặc là đưa ra những cái sản phẩm có liên quan đến thành phần sông tố nữ trong đó nhưng mọi người hãy để ý nếu một sản phẩm mà nó có gốc sâm tố nữ hay là một sản phẩm có được có cái thành phần sâm tố nữ thực tế thì giá cả của nó rất là cao bởi vì sao ở Việt Nam của chúng ta ấy thực tế là mới chỉ có hai khu nguyên liệu một khu là của viện Hàn Lâm và một khu của viện Dược liệu Trung ương ờ, còn hầu hết là mọi người sẽ nhập cái nguyên liệu ờ, sâm tố nữ từ Thái Lan về và khi mà nhập từ Thái Lan về thì giá cả của nó rất là cao và cái hàm lượng của nó chưa chắc đã đảm bảo bởi vì có rất là nhiều vụ người ta phải mua đến những cái xác dược liệu ấy mọi người nhá đó đấy chính là cái mà chúng ta chúng ta uh, tiếp cận được và chúng ta nghe ngóng được hay chúng ta tiếp thu được từ những cái báo chí báo đài người ta đưa hàng ngày ok chưa ạ và bây giờ các bạn hãy tiếp này hãy tiếp đầu tiên là đấy là mình giới thiệu về tại sao lại chọn thành phần sâm tố nữ trong khi trên thị trường đang có rất nhiều các loại khác liên quan đến nội tiết rồi như mầm đậu nành như sữa ông chúa như vitamin E như hoa anh thảo đúng không ạ thì cái này tại sao nó lại là cái được lựa chọn tốt nhất bởi vì hiện tại nó đang là số 1 rồi tiếp tục trong cái thành phần của chúng sản phẩm của chúng ta trong thành phần sản phẩm của chúng ta này nó có hai nhóm rõ ràng có hai nhóm Thứ nhất là nhóm sâm, cái thứ hai là nhóm vitamin và khoáng chất. À, nhóm sâm ở đây thứ nhất là sâm tố nữ, cái thứ hai là macca và cái thứ ba là cái chiết xuất mầm đậu nành cũng được gọi là một trong những cái sò nhóm sâm. Đó mọi người nhá. Thì cái chiết xuất sâm tố nữ thì là người ta lấy cái cái cái cái chất uh, uh, cái isoflavone còn cái sâm mắc ca cái chiết xuất mắc ca ấy chủ yếu của cái mắc ca là nó tác động lên làn da mọi người nhá chủ yếu tác động lên làn da còn à, chiết xuất mầm đậu nành thì nó sẽ làm hỗ trợ cho cho cho cái sản phẩm này có thêm tác dụng vào nội tiết mọi người cũng biết là cái mầm đậu nành 40% nó rất là cao rồi đúng không collagen ở đây ở đây chúng ta có collagen thủy phân hay còn gọi là collagen cá Mọi người cũng biết rồi đấy, mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều từ cái sản phẩm collagen đông trùng hạ thảo của chúng ta rồi cái sản phẩm này này collagen đông trùng hạ thảo này này thì ở cái sản phẩm sông tố nữ này chúng ta sử dụng cái collagen thủy phân để cho cái khả năng hấp thu hấp thu collagen vào trong cơ thể hỗ trợ cho xương khớp sụn khớp và cho đến làn da và mái tóc của chúng ta nó cũng sẽ đẹp hơn cái collagen cá à, vì cái khả năng cái khả năng tức là như này này mọi người hình dung nhá nếu mà là collagen động vật thì cái khả năng hấp thu và thẩm thấu trong cơ thể của chúng ta nó rất là chậm hầu như là không còn nếu như một người nào đó mà bổ sung collagen từ động vật nhau thai heo nhau thai cừu trong thời gian quá dài ấy mà không đi tốc cơ thể không thải độc thận thải độc gan thì kiểu gì cũng có sỏi thận kiểu gì cũng bị thận ờ, cận ờ, cặn tiết niệu cận bàng quang hay đái dắt, đái són và có thể là ờ, có những người còn bị sỏi mật sỏi thận nữa mọi người nhá đấy đấy là với những người mà uống collagen động vật bởi vì nó không phân hủy hết mình cứ hình dung này những cái con động vật đấy bao giờ nó thân nhiệt nó cao hơn thân nhiệt của người thân nhiệt của người sẽ duy trì ở mức 36 36 độ rưỡi còn cái con cái, cái, cái con ví dụ con cừu con heo ấy thì nó sẽ nó sẽ ở nhiệt độ trên 40 độ thì mình hình dung giống như mình để một miếng thịt mỡ ở trong ngăn mát tủ lạnh ấy nhưng thân nhiệt của mình thấp hơn nó từ 5 đến 10 độ cơ mà đúng không giống như là mình cất đồ vào ngăn mát tủ lạnh ấy thì bao giờ cho nó phân hủy được hết đúng không còn à, cái con cá ấy, thì khi nó sống ở dưới nước cái nhiệt độ của nó là có thể là có con cao thân nhiệt con cá cao nhất là cá nước ngọt là 8 độ còn thông thường cá biển sâu ấy giống như con cá tuyết cá tuyết mà chúng ta làm collagen này này thì thân nhiệt nó từ 0 đến âm 3 độ đúng không nào đó thế thì tại sao đạm cá cũng thế đạm cá nó lại dễ hấp thu hơn đạm động vật là vì như vậy nữa bởi vì giống như là chúng ta cho một miếng mỡ vào trong cái chảo dầu nóng ấy nó sẽ tan rất là nhanh vì vậy cái khả năng hấp thu của chúng ta rất là nhanh và mọi người hình dung như là nhá cái omega 3 bao giờ cũng được ưa chuộng hơn omega 3 6 9 bởi vì omega 3 là chiết xuất từ cá biển sâu còn omega 3 6 9 là chiết xuất từ động vật mỡ động vật và có có những cái nơi người ta còn làm từ mỡ nội tạng động vật nữa đó chính vì thế mà cái omega 369 người ta không khuyến khích mình dùng mà người ta khuyên mình lên sử dụng cái omega 3 nhiều hơn mọi người hình dung nhá nhớ điều này có thêm kiến thức nhá đó thế thì collagen ở đây là collagen cá biển sâu hay còn gọi là collagen thủy phân tức là nó sẽ hấp thu hết và không gây động cặn thận cặn gan cặn làm sỏi mật sỏi bằng quang sỏi tiết niệu cho chúng ta và nó sẽ làm tăng sinh collagen để với những cái làn da bị mụn hay những làn da lão hóa hay là những cái làn da bị chảy xệ bị khóe nhăn nhăn ở khóe mắt ở khóe mép hoặc là nó có cái rãnh sâu như thế này thì nó sẽ làm đầy nó nó làm đầy và nó sẽ làm cho căng lên tăng đàn hồi cái sợi collagen của chúng ta đó còn à, ở trong này này cái vitamin E và sữa ông chúa hai cái chất này rất là hay vitamin E của chúng ta đây là vitamin E tự nhiên nhé vitamin E tự nhiên chiết xuất từ mầm đậu nành luôn và cái vitamin E này nó có một cái tác dụng rất hay mà không biết mọi người có để ý không đó là nó cấp nước cho da nó làm bóng da và cấp nước cho da cấp nước cho da cho nên là cái làn da của chúng ta nó những cái tế bào tế bào da nó ngậm nước ấy nó mới trở nên khỏe mạnh chứ còn nếu da thiếu thiếu nước bao giờ nó sẽ xỉn màu mọi người nhá xỉn màu và cảm giác như là nó hơi bị trễ trễ đó còn um, cái sữa ong chúa thì nó có tác dụng tốt cho nội tiết và thậm chí là cái sữa ông chúa này này nó còn hỗ trợ trong cái việc điều trị vô sinh hiếm muộn nữa đó thì đấy là sơ qua về công dụng của một số cái thành phần thì bây giờ ở cái sản phẩm sông tố nữ này nó sẽ có một số cái công dụng chính như sau mọi người hãy cố gắng ghi chép lại thứ nhất cái đơn giản nhất là nó làm tăng cường cái nội tiết tố cho phụ nữ và giảm khô hạn âm đạo một là giảm khô hạn âm đạo tăng tiết dịch nhờn và làm tăng nhu cầu sinh lý cho phụ nữ nhất là những người phụ nữ mà người ta đang đang bị lãnh cảm đang không có ham muốn và một số những người mà uh, mà mà mà gọi là như nào nhỉ uh, sợ quan hệ vợ chồng đó thì đấy là cái mà cái cái cái sản phẩm này nó nó mang lại nhá đầu tiên nó sẽ làm cho nội tiết tố của phụ nữ tốt hơn cái estrogen nó tiết ra nhiều hơn nó lên làm cho cái estrogen nó đầy đủ thì làm cho người phụ nữ có tính nữ nhiều hơn đó ok tăng tiết nội tiết đăng nội tiết tố nữ giảm khô hạn ok đấy là cái dễ thấy nhất khoảng từ 7 đến 10 ngày là chúng ta đã thấy rồi cái số 2 là trị nám trị mụn mọi người nhớ nhá trị nám trị mụn làm sáng da trị nám trị mụn và làm sáng da à, hầu như tất cả các sản phẩm thực phẩm chức năng kể cả cái sản phẩm nano mầm này của chúng ta này sản phẩm nano mầm cũ này, cũng chỉ là hỗ trợ thôi nó cũng vẫn chỉ ghi là hỗ trợ đây này trong này nó ghi là cải thiện giảm sạm nám tàn nhang rụng tóc giúp săn chắc vòng ngực chứ nó không bao giờ dám ghi là trị nám trị tàn nhang trị mụn cả mọi người hình dung không ạ thì cái sản phẩm này của chúng ta được cấp phép ở trong cái đăng ký công bố bộ y tế ấy, ghi rõ là trị điều trị đó mọi người hiểu không ạ đó thì đấy là cái điểm khác biệt và là điểm mạnh của chúng ta và chúng ta dám khẳng định được là chúng ta trị mụn trị nám trị tàn nhang được đó thì um, mọi người hình dung nhá cái sản phẩm này này nếu như chúng ta là nám môi trường nám do ngoại cảnh tác động vào làn da thì nó sẽ có những cái mảng mảng bớt bớt bớt kiểu như da nó xấu bên ngoài ấy thì thì cái đó chúng ta kết hợp với cả cái kem nghệ kem nghệ đêm ấy với cả cái uống cái viên này thì rất là nhanh thì khoảng một hai tuần thôi chúng ta đã thấy làn da nó khác rồi đó còn nếu chúng ta là nám nội tiết nám chân sâu nám chân đinh đúng không nào đó đó mọi người hình dung nhá nám nội tiết nám chân sâu nám chân đinh thì chúng ta sẽ có liệu trình từ 1 tháng đến 3 tháng mọi người có hình dung trị nám trị nám là một cái khó nhất trên cái cuộc đời này bởi vì làm sao bởi vì nó liên quan đến nội tiết của chị em chúng ta chúng ta lúc nào mà chúng ta vui vẻ chúng ta hạnh phúc này hay là chúng ta làm việc nó nó năng suất này nó hiệu quả này thì cái việc cái việc là làm ra chúng ta tự nhiên nó đẹp tự nhiên nó đẹp là là chắc chắn rồi da nó hồng hào nhuận sắc ngủ đủ giấc này uống nhiều nước này ăn uống hoạt động sinh hoạt vui vẻ bình thường thì da nó tự nhiên đẹp nhưng mà còn nếu nếu mà chị em chúng ta mà mất ngủ mất ngủ khoảng tầm hai ba ngày thôi là nhìn cái quần thâm của mắt nó biết ngay thâm như là gấu trúc này đấy là cái số 1 cái số 2 nữa là uh, chúng ta có thể như nào nữa nhỉ uh, căng thẳng căng thẳng về cái công việc quá căng thẳng quá này uh, cảm thấy là ôi lo sợ lo lắng trong người này đấy đấy là tức là cái tinh thần chúng ta không thoải mái thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến làn da có những người mà chỉ thức đêm thôi mụn đã nổi rồi đúng không chị em thức đêm thôi là mụn đã nổi rồi hoặc là thức đêm làm da sạm nám rồi thế cho nên là cái việc điều trị nám ấy điều trị nám của chúng ta ấy nó vô cùng khó khăn có những người khỏi rồi điều trị ok rồi bắn laser rồi đi tốc lăn kim phi kim đủ các kiểu ok rất đẹp rồi nhưng mà chỉ cần như thế chỉ cần là làm cho nội tiết của nó mất cân bằng rối loạn một cái thôi là mụn nám lại mọc lại từ đầu đúng không cho nên người phụ nữ bao giờ cũng tốn kém nhất về cái khoản điều đi điều trị nám trị mụn và một liệu trình một điều trị nám điều trị nám thông thường thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm uh, 15 đến 20 triệu đúng không rồi chị em 15 đến 20 triệu là ở những spa thẩm mỹ bình thường còn nếu ở những nơi cao cấp ấy thì nó có thể đến tiền trăm triệu luôn đúng không Có đến những cái tiền trăm triệu luôn ấy cho nên là khi mà chị em chúng ta mà dù vướng phải cái vấn đề về da rẻ các thứ như thế ấy, thì chúng ta tốn kém rất là nhiều tiền mất rất là nhiều tiền đó mọi người ơi mọi người có theo dõi được không ạ mọi người uh, xem giúp em là uh, mạng có ổn không và mọi người comment tiếp tục nếu như em nói nhanh quá thì bạn là nói chậm lại còn nếu mà ok rồi thì mọi người hãy nói ok nhé đấy, đấy chúng ta ok tâm nào thế thì chúng ta chúng ta biết được rằng là cái vấn đề về nội tiết nó là một cái vấn đề không có lời giải đáp không có đáp số và nó là cái vòng luẩn quẩn chúng ta chỉ cần rất là uh, gọi là như nào nhỉ uh, sơ ý một tí thôi là lại làm mất cân bằng nội tiết đúng không ví dụ nhá uh, chị em chúng ta có thể như này này bực mình quá này hoặc là stress căng thẳng với con cái này hay là chỉ cần giận nhau với chồng thôi thì cũng đã ảnh hưởng đến cảm xúc rồi mà ấy, mọi người hình dung nhá cái tuyến yên nó sẽ nó sẽ quyết định cái tuyến giáp và cái tuyến giáp này của chúng ta ấy nó sẽ hộ nó sẽ tác động thẳng thẳng và nó bị quy định bởi cái estrogen trong cơ thể chúng ta chính vì thế khi mà chị em nào mà bị bệnh về tuyến giáp như bao judo hoặc bướu cổ tức là cường giáp hoặc suy giáp ấy thì nội tiết luôn luôn kém rất là kém luôn ấy nội tiết cực kỳ kém và có những người mà có những cái người mà tức là mọi người hình dung ra là khô giáp đến cái mức mà Ờ, cứ quan hệ là bị chảy máu hoặc rát là không thể chịu nổi được ấy đó và sợ cảm giác lãnh cảm luôn đấy đấy là với những cái người mà người ta có bệnh lý về tuyến giáp đấy là cũng là do rối loạn rối loạn cái nội tiết gây ra chị em nhé thì cái sản phẩm này của chúng ta nó hỗ trợ làm cân bằng và trị cái rối loạn nội tiết đó và cái việc rối loạn nội tiết gây ra cái nám chân sâu nám chân đinh và làm đậm cái hắc sắc tố da làm hắc sắc tố da nó bị đậm từ bên trong ấy đó thì cũng thì cũng nó cũng sẽ điều trị được từ bên trong như thế rồi một cái vấn đề nữa một cái vấn đề nữa là trong cái quá trình trong cái trong cái quá trình kiểu mình cứ lớn dần và uh, lớn dần lớn dần rồi đến một cái giai đoạn là mình chững ở đó rồi mình xuôi sang về hướng lão hóa đúng không nào thì phụ nữ bắt đầu từ tuổi 30 trở đi nó bắt đầu về hướng lão hóa rồi đương nhiên là đã đến lúc lão hóa thì nó chỉ có giảm đi giảm đi chứ không bao giờ nó sinh ra thêm một cái gì nữa chỉ có nám là nó sinh ra thôi chỉ có hắc sắc tố nó sinh ra thêm thôi chứ không bao giờ nó sinh ra thêm những cái gì tốt đẹp nữa chị em nhé thì ở cái bước này ở cái bước này cái sản phẩm này nếu bổ sung sản phẩm này thì nó có thêm công dụng là làm chậm quá trình lão hóa làm chậm quá trình lão hóa và làm chậm quá trình mãn kinh chị em ghi tiếp cái công dụng nữa là làm chậm quá trình lão hóa làm chậm quá trình mãn kinh đó nếu như là nếu như là ngày xưa 30 tuổi đã toan về già ấy thì bây giờ có khi 30 tuổi người phụ nữ bắt đầu mới đạt đến đỉnh đúng không nào thì um, có những người năm 40 50 tuổi vẫn rất là đẹp cực kỳ đẹp luôn da đẹp vóc dáng đẹp và lúc đấy người phụ nữ bắt đầu vẫn là rất là viên mãn thì um, cái cái khái niệm mà lão hóa và già từ nay đến ngày với ngày xưa nó đã khác nhau rồi ấy nhưng mà đúng rồi chính xác làm chậm quá trình lão hóa và làm chậm quá trình tiền mãn kinh cái sản phẩm này của chúng ta mọi người nhớ là nó không thể dừng lại dừng lại quá trình lão hóa dừng lại quá trình mãn kinh được mà chỉ có thể làm chậm quá trình lão hóa và làm chậm quá trình mãn kinh cái tế bào da của chúng ta một vòng đời của nó là 60 ngày một vòng đời của tế bào da là 60 ngày thì khi khi mà uống cái sản phẩm này vào ấy thì cái quá cái cái cái cái vòng đời của cái tế bào da nó sẽ kéo dài được hơn và cái tế bào da lúc nó còn sống trong quá trình những cái tức là nha nó sinh ra này xong rồi nó trưởng thành này xong rồi nó lão hóa đúng không thì cái quá trình trưởng thành của nó nó kéo dài hơn và nó trưởng thành ở mức độ da khỏe hơn nếu lúc trước cái tế bào da nó cũng trưởng thành nhưng mà nó chỉ ở đạt độ điểm điểm 7 điểm 8 thôi chẳng hạn thì bây giờ nó có thể lên đến điểm 9 điểm 10 tức là vừa căng bóng vừa khỏe mạnh vừa đàn hồi tốt đúng không nào đấy đấy là đấy là cái mà chúng ta có thể hiểu được nôm na ở trong cái này nó làm chậm quá trình lão hóa là như vậy ví dụ 60 ngày thôi là sinh ra và chết đi thế thì thì, thì sao lại phải có tế bào da mới sinh ra đúng không nào nếu mà không đủ chất thì cái tế bào da mới sinh ra nó lại ốm yếu nó lại huy hom hem suy dinh dưỡng và cái làn da chúng ta mãi mãi xấu như thế nhưng nếu mà chúng nó đủ chất đúng không nào chất ở đây là gì chất ở đây là cái estrogen chất ở đây là cái collagen chất ở đây là cái chất dinh dưỡng cho làn da là như vitamin E cung cấp nước cung cấp nước cho da cho nên tại sao phụ nữ Hàn Quốc người ta có hẳn cái viên cấp nước ấy đó và cái cụ và, và viên uống collagen nữa đúng không nào thế thì trong một sản phẩm này nó đã có cái có có hết tất cả tích hợp những cái loại đó rồi mọi người nhá cái sữa ông chúa cũng vậy ấy đấy nó cũng làm đẹp da nữa mà rồi mọi người hình dung nào khi mà bổ sung cái này nó sẽ làm chậm quá trình lão hóa làm chậm quá trình tiền mãn kinh và làm cho cái vòng đời của cái tế bào da hoặc là cái quả trứng của chúng ta ấy cái chu kỳ của nó cái chu kỳ sống của nó nó cũng dài hơn và nó khỏe mạnh hơn chính vì vậy khi mà nó rụng trứng đi ấy thì lượng máu kinh nó sẽ nhiều và nó đẹp màu chứ nó không ít và nó nhợt nhợt và nó không bị thâm sậm nó không ra nhiều máu cục đó mọi người nhá đấy đấy là cái mà nội tiết tố đầy đủ nó sẽ cung cấp cho chúng ta được cái đó rồi còn cái công dụng tiếp theo công dụng tiếp theo mà rất là hay mà mình nghĩ là chị em nào cũng cần đó chính là việc là làm cho cái tóc tóc này da móng tóc tức là nhưng mà đặc biệt là cái nang tóc mới mọc ra nó khỏe hơn và cái chất tóc của nó có tức là cái chất tóc của nó cũng cũng khỏe hơn đấy làm mọc tóc mới và làm đẹp hơn mọi người hình dung nhá đấy là cái mà mà chúng ta phụ nữ sau sinh chúng ta khi mà bị suy giảm estrogen nhá nó rụng tóc rất là nhiều thậm chí có người gội đầu mỗi lần chải ra rụng đã vậy nhá có người chả làm gì không chải cứ ngồi này thôi một tí một vuốt một cái ra nó cũng ra một đống một nắm tóc rồi đúng không còn có người còn thả tóc ấy cứ thả tóc hàng ngày đi trong phòng ấy tại sao lại thấy cứ có tóc rụng trong nhà rõ ràng mình không đứng trong nhà chải tóc đúng không nào đấy là tóc tự rụng tự gãy đó thì đấy là việc mà làm suy, suy giảm estrogen nó mang lại thì ở đây chúng ta sẽ có cái là làm giảm rụng tóc và mọc hình thành nang tóc mới khỏe hơn đó đấy là cái cái rất rõ ràng mà chúng ta chỉ chỉ à, cần khoảng tầm một tháng rưỡi thôi là chúng ta đã thấy được rồi mọc rất nhiều tóc con nhá đó mọc rất là nhiều tóc con luôn thế đây cái này này ly để ý cái công dụng này tức là cái nang tóc ấy nang tóc nó khỏe thì cái da đầu khi cái việc lên da đầu cũng không làm bị gầu bị ngứa nữa thì tức là cái hệ thống lông tóc nó sẽ đều có tác dụng như nhau thì cái bạn bị viêm nang nông kia cả cái bạn bị viêm nang lông của của của ly ấy thì bạn ấy sẽ sẽ sẽ sẽ thay thế cái lớp lông cũ đi bằng một lớp lông mới và cái cái cái làn da khi nó có đủ collagen đủ nước rồi nó đủ ẩm rồi ấy thì nó cũng sẽ căng bóng đẹp và nó sẽ đỡ được cái việc là là là, là bị bị viêm như thế nhưng mà nếu như khách của ly mà kết hợp uống với cả uh, uống, uống với cả nghệ ấy, uống với nghệ trị viêm ấy và nó trị cái dị ứng từ bên trong ấy đó thì sẽ ok hơn rồi đó rồi công dụng tiếp theo công dụng tiếp theo mà cái này thì là uh, cái này chúng ta thích này là giảm bốc hỏa giảm bốc hỏa và giúp ngủ ngon ngủ sâu giấc giảm bốc hỏa những chị em sau 35 tuổi sau 35 tuổi rất hay bốc hỏa đó nghệ trị viêm là sản phẩm gì nghệ nano nghệ nano nghệ cái nghệ nước cũng được mà nghệ viên cũng được em ơi uống ấy mà nghệ uống ấy cái nghệ này nó chống gốc tự do và chống viêm rất là tốt đó rồi nào mọi người tiếp này à giảm bốc hỏa giúp ngủ ngon, ngủ sâu và giảm tiền đình và giảm chứng tiền đình. Những ai những ai mà hay bị hoa mắt, chóng mặt. À ừ uống nghệ bị lên mụn đúng rồi. Thế thì thế thì uh, bạn ấy à, thế thì uống collagen à, collagen đông trùng hạ thảo đi Linh. Cái đấy sẽ ok hơn. Đó. Rồi nào, chúng ta sẽ quay lại này giảm bốc hỏa, ngủ ngon, ngủ sâu và giảm chứng tiền đình mọi người khi uống cái này nhá khi uống cái này vào ấy mọi người sẽ thấy là đầu óc minh mẫn đầu óc minh mẫn và hiếm khi nào mà cảm thấy bị bệnh đau nửa đầu hiếm khi nào bị đau nửa đầu nữa mà nó rất là thông suốt rất là rất là gọi là lúc nào cũng cảm thấy nó tỉnh táo ấy đó còn khi mà mình ngủ thì mình ngủ rất là sâu mọi người hình dung chưa ạ đó đấy là về công dụng tiếp theo còn cái công dụng này là những chị em trong độ tuổi sinh sản rất quan tâm này trị viêm phụ khoa tận gốc trị viêm phụ khoa tận gốc và hỗ trợ sinh sản hỗ trợ sinh sản đó trị viêm phụ khoa tận gốc và hỗ trợ sinh sản những chị em mà bị viêm phụ khoa mà tái đi tái lại tái đi tái lại thậm chí là viêm lộ tuyến ấy chị em hình dung nhá bị viêm lộ tuyến ấy thì hầu hết là do rối loạn nội tiết mà gây ra chứ còn không phải là do chị em mất vệ sinh đâu không phải do chị em mất vệ sinh mà bị đâu mọi người hình dung nhá mọi người hình dung nhá khi mà chúng ta còn là con gái chưa mang bầu một lần nào thì cái tử cung của chúng ta nó mềm nó mịn nó nhỏ như thế này còn khi có bầu nó giãn ra như một quả bóng một quả bóng giãn ra căng ra mà ai mà sinh thai đôi thì nó còn nở ra nữa còn ai mà tăng cân nhiều ấy thì tức là nó còn dạn cái da bụng ra thì mọi người hình dung ra là hình dung ra là nó nó, nó rộng như này mà đúng không thế thì thế thì khi mà đẻ ra đẻ ra nước ối nhau thai bà bào thai ra ngoài hết thì cái tử cung đó từ lúc nó đang như thế này mà nó xẹp lại như thế này mọi người hình dung chưa thì nó giống như một quả bóng bị xì hơi ấy thì nó sẽ có những cái nếp nhăn nếp nhăn nếp nhăn nếp gấp giữa giữa những những cái đó đó thế thì mọi người hình dung nhá những cái nếp nhăn nếp gấp đó nó sẽ dắt những cái dịch những cái dịch kinh những cái dịch kinh từng tháng vào và những cái lớp tế bào niêm mạc những cái lớp niêm mạc tử cung nó bong ra ấy bong ra để nó đẩy ra ngoài ấy thì nó có những cái nó không bong hết nó sẽ bị dắt vào trong đó đúng không nào bị dắt đó nếu như nếu như tử cung của mình mà co bóp không tốt ai mà lão hóa hoặc là những người đẻ thường sinh thường ấy hoặc thì cái tử cung của mình nó đã bị gião quá rồi nó bị dắt thêm cái đó vào nữa thì nó sẽ làm cho cái tử cung của mình bắt đầu nó bị viêm nhiễm viêm nhiễm và những cái đó nó bị thành những cái mưng mủ áp xe ở bên trong và nó tạo mùi hôi từ bên trong đó thì như nếu mà nếu mà các bạn mà mà mà làm sạch được cái tử cung đó thì nó rất là khó hầu như người ta chỉ trị viêm bằng cách đặt cái viên đặt bình thường nhưng những cái viêm đặt là viêm kháng sinh ấy những cái viêm kháng sinh mà ngoài hiệu thuốc hay là những phòng khám người ta hay đặt cho mình ấy thì nó vào trong thì nó sẽ giết hết cả lợi khuẩn đến hại khuẩn đúng không nào và còn những cái xác tinh trùng cho những lần quan hệ mà để vào cho vào trong nữa nó cũng sẽ dắt vào đấy luôn nó không ra ngoài nó gây mùi cho người phụ nữ là vì như vậy tại sao người ta vệ sinh rất sạch sẽ bên ngoài thay quần chip thường xuyên có thể dùng cái nước hoa vùng kín các thứ nữa nhưng vẫn cứ có mùi vẫn có mùi rất khó chịu từ bên trong hoặc là mỗi lần vợ chồng quan hệ cái dịch nó chảy ra ấy thì nó có mùi rất là khó chịu đúng không mọi người hình dung không đó chính là do những cái dịch nó rất ở trong những cái nếp nhăn của tử cung của mình ấy nó không ra hết được và nó gây gọi là thối giữa ở bên trong đó thì khi mà khi mà chúng ta sử dụng cái viên uống này thì nó sẽ làm trẻ hóa tức là mọi người hình dung nhá cái collagen ấy nó không chỉ tác động cho mỗi làn da mà tất cả những cái những cái nơi mà cần collagen trên cơ thể cái lớp niêm mạc tế bào hay là cái sụn khớp sụn khớp của chúng ta cũng cần collagen để nó tăng độ nhờn sụn khớp đúng không nào đó thì nó sẽ làm cho những cái lớp cơ ở trong đó khỏe hơn khi mà cơ khỏe hơn thì co bóp nó mạnh hơn đó thì dần dần nó sẽ tống được đẩy được ra có những người uống cái uống cái viên trị nội tiết này khi cái dịch nó ra ấy nó sẽ ra kèm cả, cả khí hư rất là rất là nhiều nữa thế đó là nó đã tống đẩy ra rồi còn à, ngày trước ở bên cũng cũng à, là tiến sĩ ngoan tác giả của đề tài này có cái cái cái à, gel lisa ấy mọi người hình dung cái gel lisa mà bơm vào trong nó tan bên trong tan ở bên trong ra và nó sẽ nạo vét hết cả trong cái nếp gấp đó và nó nôi ra ngoài đó thì đấy cũng là tác giả của cái đề tài này luôn à, thì khi mà cái này nó làm trẻ hóa cổ tử cung này nó làm cân bằng nội tiết thì nó sẽ giảm hết tất cả những cái triệu chứng viêm nhiễm và nó trị tận gốc cái viêm nhiễm luôn viêm nhiễm phụ khoa luôn và mọi người biết không nếu ai uống cái viên sâm này mà bóc mà bóc cái viên sâm ra mà bóc cái viên sâm ra bóc cái viên bột sâm này ra này này thì sẽ thấy thì sẽ thấy là cái mùi sâm rất là thơm cái vị cho nhấm nhấm vào lưỡi thì nó sật sật sật mát mát như củ mài ấy mọi người nhá đó chính là cái vị của sâm tố nữ thì chúng mình có có hình dung lúc chúng mình ăn dứa không ăn dứa vào thì cái phần phụ của mình rất là thơm đúng không nào cái dịch ra dạ rất là thơm thế thì cái sâm này này nó có cái cơ chế là làm thơm cái vùng kín thế chị em mà uống mà uống cái này khoảng tầm 3 tháng ấy thì cái vùng kín không ngờ còn mùi nữa bây giờ mình bắt đầu sang hộp thứ hai mình cũng mới chỉ mới uống hết một hộp thôi bây giờ sang hộp thứ hai thì mình đã cảm thấy những cái dịch và những cái cái việc mà có mùi vùng kín nó đã không còn nữa đó đấy là cái rất là hay cho chị em ta khi mà chị em ta sử dụng cái viên này còn cái việc mà nó hỗ trợ sinh sản ở đây đó chính là nó làm dày niêm mạc tử cung làm cho cái cái cái cái cái, cái trứng của chúng ta ấy nó có noãn hoàng rất là tốt để gặp phôi nó dễ thụ thai hơn đó trừ những cái trường hợp là bị tắc vòi trứng thì nó không thể hỗ trợ được gì rồi đó còn à, cái việc làm dày niêm mạc tử cung nhá thì cứ estrogen mà mà đầy đủ ấy estrogen đầy đủ ấy và khi mà uống cái này vào khi mà uống cái mầm đậu nành vào thì cái lượng máu mà lưu thông đến tử cung nó cũng rất là nhiều nó nuôi nó giữ tử cung và giảm luôn cái bệnh bị nhi hóa tử cung nữa mọi người ạ à, nó rất là tốt như thế bởi vì khi mà máu máu bơm máu xuống tử cung nó nuôi dưỡng tử cung nuôi dưỡng buồng trứng tốt ấy thì nó mới cho ra cái estrogen đầy đủ mà đúng không nào thế đấy là cái cái về sản phẩm của chúng ta à, đến đây mọi người có thắc mắc vấn đề gì về sản phẩm mọi người hãy comment hỏi ngay tại đây mình sẽ giải giải thích ngay và chúng ta sẽ có 5 phút người nhân sơ u nang uống được sản phẩm này không nhi hóa tử cung ly nhá bệnh nhi hóa người nhân sơ u nang như thế này à, tất cả các sản phẩm nội tiết theo như quan điểm lúc trước ấy, là sẽ không sử dụng được cho người có u sơ, u nang, nhân sơ, u tử cung, u buồng trứng à, hay là nhân tuyến vú, đúng không nào? Nhưng đấy là về trước, từ trước. Ngay kể cả cái sản phẩm này của chúng ta này, khi cái đề tài nghiên cứu từ 2015 ấy thì cũng phải tuân theo cái luật thực phẩm chức năng và cũng phải ghi cái điều đó. Nhưng mọi người cứ sót trên các phương tiện truyền thông đại chúng từ năm 2019 trở về đây khi cái luật thực phẩm chức năng được thay đổi ấy thì người ta đã nghiên cứu mới và người ta chứng minh được rằng những cái sản phẩm từ sâm tố nữ từ mầm đậu nành từ hoa anh thảo từ sữa ong chúa từ vitamin E mà không chứa tinh bột mọi người hình dung nhá không chứa tinh bột không chứa đạm không chứa đường tinh bột đạm đường mọi người nghe thấy chưa ạ thì người bị ung thư giáp đây chị đang trả lời đã nhá cái này chị nói đã ly nhá đó không cần đi tóc hay đặt gì nữa à không cái ờ, cái cái cái này chúng ta sẽ điều trị được viêm nhiễm phụ khoa nội tiết ý tâm ơi chị nói lại nhé từ viêm phụ khoa do nội tiết còn nếu như là viêm phụ khoa do virus vi khuẩn thì em vẫn phải đặt và vẫn phải đi tóc thôi đó nào mình sẽ nói lại này thì tinh bột đạm đường là những cái nuôi u đúng không nào còn những cái mà không có tinh bột đạm đường ví dụ như là cái cái cái tinh bột nghệ này tinh bột mầm đậu nành này tinh tinh bột bột mầm đậu nành nguyên sơ này những cái đó thì khẳng định 100% là nó sẽ tăng kích thước khối u và nó sẽ gây u mọi người hình dung ạ ở về kích cái u trong cơ thể hay là những cái tế bào ác trong cơ thể ấy, tế bào mang axit ấy nó là ưa đạm ưa đường ưa tinh bột mà đúng không mọi người hình dung chưa đó thế thì cái này của mình như này nhá nó sẽ bào chế ở kích thước nano và à, mọi người đã xem cái clip để ờ, để để để tí nữa mình sẽ post vào đây cho mọi người xem luôn tức là như này này cái hạt đậu cái hạt đậu tương người ta sẽ à, ủ cho nó lên cây lên cây giá đỗ lên cây giá đỗ sau đó cắt cái phần mũ giá và cái phần rễ người ta chỉ lấy cái thân cây giá đỗ đó thôi thân cây giá đỗ đó thôi Giang Hương đã đến trực tiếp cái cái xưởng này rồi Giang Hương đã trực tiếp đến cái phòng ươm ươm ươm à, mầm rồi Giang Hương biết bởi vì cái ảnh cái cây giá đỗ chính là trên bàn tay của Giang Hương đó thì nó dài nó dài 10 cm người ta cắt bỏ cái mũ giá và cái rễ giá đi và chỉ lấy cái thân cây giá đỗ sau đó người ta đi sấy khô bằng phương pháp sấy đông khô hay là sấy thăng hoa như cái đông trùng hạ thảo của chúng ta ấy mọi người hình dung chưa sau đó dùng sóng siêu âm trích ly trích lấy cái isoflavone ở trong đó đó trích ly lấy isoflavone trong cái thân cây giá đỗ đó chứ không phải là chứ không phải là bột mầm không phải là bột mầm hay là bột từ hạt đậu tương hoặc là bột từ cái củ sâm này đó mà nó lại từ cái isoflavone nó chỉ là cái chất trích ly ra thôi mọi người hình dung nhá đó hương hương ở đây là một người có cơ địa sinh u em ấy chưa có chồng nhưng mà trong cơ thể có rất nhiều khối u nhỏ chùm nang nhỏ ở trên tuyến vú và đã được bóc ở bệnh viện 108 năm kia thì phải đó năm ngoái năm kia không nhở bóc và đến cho đến thời gian đó hương vẫn cứ bổ sung mầm vẫn cứ uống sâm bình thường mà nhưng nhưng mà song song lúc đó hương thì vẫn uống cả nghệ vì bác sĩ khuyên uống nghệ nữa đó thì thì cái đó đâu có làm nảy sinh ra u nữa của hương đâu mà rõ ràng hương là người cơ địa sinh u tức là tự bản thân em ý không cần rối loạn nội tiết không cần sinh nở mà cũng đã tự bị có u như thế rồi đó mà mọi người hình dung ra là bóc từng cái chùm nang ở nang nang u nang ở trong ngực của hương ra nhá đó chứ không phải là là, là có một hai nang đâu đó thì cái đấy nó rất là lành rất là lành tính và chúng ta sử dụng được cho người có nhân sơ u sơ u nang mọi người hình dung nhé nhưng cái trường hợp ly hỏi là người bị u tuyến giáp người bị u tuyến giáp thì u tuyến giáp ở đây chúng ta có hai trường hợp một là suy giáp hai là cường giáp mọi người nhớ này suy giáp và cường giáp thì cái người cường giáp là chúng ta không cho sử dụng được bởi vì sao bởi vì cái cường giáp ấy là cái khối u khối sơ của nó giống như là u ác tính giống y như u ác tính và nó có chân nó có chân luôn nó bám vào từng cái thành mạch máu và nó bóp nghẹt cái thành cái mạch máu ở trong cổ cho nên khi mà người ta nuốt ăn uống người ta nuốt người ta thấy nghẹn á đó và người ta ừ, cứ lúc nào cũng nói chuyện dướn cổ lên như này này đấy là người ta cảm thấy rất là khó chịu rồi cái u nó to lên như thế này và đấy là rõ ràng nó là cái khối u lành tính thôi nhưng mà nó có chân trên nó giống như u ác tính mọi người hình dung nhá còn um, còn cái cái việc mà isoflavone này của chúng ta là được trích ly ở dạng nano và nó không không lấy những cái tạp chất như tinh bột như đường như đạm ở trong cái, cái sản phẩm đó trong cái củ đó hay trong cái đậu nành đó mà nó chỉ lấy cái thành phần isoflavone thôi và người ta có hai cách bổ sung estrogen cho cơ thể một là sử dụng estrogen tổng hợp mọi người comment cái này rất quan trọng này một là estrogen tổng hợp hai là estrogen thảo dược cái estrogen thảo dược người ta hay gọi là giả dược đó biện pháp mà người ta hay dùng cái mũi estrogen tiêm vào mông ấy mà những cái người nào mà cơ địa ờ, nội tiết kém mà hay bị sảy thai ấy do nội tiết kém nội tiết yếu ấy mà hay phải tiêm cái mũi estrogen vào mông ấy thì đấy thì cái người đấy là mới dễ bị có u người ta gọi là biện pháp thay thế HDR rồi ok hình như mạng lại chậm hay sao ấy cái ờ, cái cái ờ, như gì nhỉ cái việc nói mà bảo sinh u nhá hay là tăng kích thước khối u nhá thì mọi người hình dung như này này bây giờ chỉ nói rất đơn giản thôi trên thị trường có bao nhiêu sản phẩm về nội tiết đúng không bao nhiêu sản sản phẩm về nội tiết mà nó đều là bổ sung estrogen nếu vậy mà 99% chị em phụ nữ sinh xong là đều có những cái nang nhỏ trong người không có nang tuyến vú thì có nang tử cung nang buồng trứng hoặc là nang na bốt âm đạo ai cũng có hết bởi vì cái số loạn nội tiết mà nội tiết bình thường chúng ta đang là 20% chẳng hạn trong quá trình mang bầu nó tăng lên 300% đúng không tăng lên ba trăm phần trăm xong rồi đẻ xong nó đau dần đau dần đau dần tức là nó rối loạn trong một thời gian rất ngắn như thế thôi làm cho chúng ta nảy sinh khi một cơ thể điều tiết không được nó sẽ nảy sinh ra những cái làm cho gọi là u sơ u nang ấy đó thì nó là những cái lành tính thôi bản thân của nó là do rối loạn nội tiết gây ra thì bây giờ chúng ta phải điều trị nó bằng cách cân bằng nội tiết mọi người hình dung không ạ thì cái sản phẩm này của chúng ta cho sử dụng được nếu như là u nang nang nước thì nó còn teo hết cơ nó còn tiêu hết năng nước buồng trứng ấy, nó còn tiêu hết cơ mọi người nhá mình đã có những cái um, tài liệu về cái estrogen tổng hợp và estrogen tự nhiên hay là estrogen thực vật hoặc là thảo dược đó thì mình mình có thể có cái có cái um, uh, có cái có cái một cái hiểu như này này cái uh, cái estrogen ấy cái estrogen nhá thì nó có ba ba loại là E1, E2 và E3. E1 là estrogen E2 là estradiol. E2 này này, cái E2 này là cái quan trọng nhất với chúng ta. Cái E2 này nó chính là cái mà khi mà chúng ta đi đi đi, đi đo cái chỉ số nội tiết ấy thì chúng ta biết được à quả trứng của mình bây giờ nó có tốt hay không là ở cái chỉ số E2 này còn cái E3 là cái etion cái etion này là để biết được là cái dịch tiết âm đạo hoặc là những cái um, làm ẩm nó ok hay không đó mọi người hình dung nhá còn cái E1 đấy thì là chỉ có mãn kinh thì bắt đầu nó mới nó mới thịnh vượng lên thôi chứ còn bình thường phụ nữ chúng ta chỉ đang có E2 thôi thì còn có E2 và E3 chứ còn cái cái uh, gọi là như nào nhỉ uh, ờ, cái E1 là nó chỉ tồn tại ở người phụ nữ đang ở giai đoạn mãn kinh và cái E1 này này nó chính là mỡ là chất béo tích ở vùng bụng tích ở vùng bụng bụng dưới và cái cái E1 này lúc đấy nó thịnh vượng nhất bởi vì cái E2 buồng trứng dụng hết trứng rồi các bà mãn kinh này các bà đã hết trứng rồi là không có E2 nữa nhá mọi người hình dung này thì lúc đó nó không điều tiết không cân bằng được giữa E1, E2 và E3 chính vì vậy lúc đấy E1 thịnh vượng nhất thì là cái người phụ nữ lúc đấy bị tích mỡ ở vùng bụng giống như em bây giờ chưa mãn kinh nhưng mà đang bị rối loạn nội tiết tức là cái E1 của mình nhiều cho nên là mình bị tích mỡ tích mỡ ở vùng bụng dưới đó bụng dưới cái phần bụng dưới của mình ấy, ai mà bụng dưới to ấy là cái E1 đang lớn hơn E2 đấy mọi người hình dung chưa mọi người hiểu chưa ạ đấy là cái cái cái cái cái nội tiết tố cơ thể phụ nữ nhá thì người ta hay đi tiêm người ta hay đi tiêm cái E2 ấy mà cái mũi mà tiêm vào mông ấy mà người ta gọi là tinh dầu tinh dầu như đấy chính là cái estrogen cái estrogen E2 estradiol và cái này khi mà khi mà cái estradiol này được tiêm vào ấy thì người ta hay trích từ cái, cái của con khỉ hay hay lấy từ cái cái cái của con khỉ đó hay lấy từ cái cái cái estrogen của con khỉ cho nên là cho nên là dễ bị tăng kích thước khối u nhất dễ bị u sơ u nang và u ác nhất là với những người tiêm như thế đó mà cái hình dung đi đó thế thì thế thì khi mà khi mà mà mà chúng ta bổ sung cái thảo dược ấy cái thảo dược mọi người hình dung này nhá nó sẽ có sự đào thải ra khỏi cơ thể sau 18 ngày lúc trước thì với những cái loại uh, soi 3 in 1 ấy, chỉ 10 ngày sau khi mà mình uống hết mình dừng dừng 10 ngày thì tất cả những cái lượng ở trong cơ thể của mình ấy mà dư thừa ấy nó sẽ đào thải hết ra ngoài và nó không giữ lại trong cơ thể nữa vì thế mà chúng ta không sợ bị dư thừa và gây kia tăng kích thước khối u đâu hay là bị vắt sinh u đâu đó mọi người đã hình dung chưa ạ mọi người đã đã nắm rõ về cái vấn đề tại sao rối loạn nội tiết ở ờ, nội tiết ở mỗi độ tuổi nó khác nhau như thế nào và tại sao lại có người nói có u và có người lại giải thích là không có u được chưa cái từ thảo dược thì không sợ mọi người nhá ok ờ, về sản phẩm có câu hỏi nào nữa thì mọi người cứ hỏi luôn đi về sản phẩm của câu hỏi nào nữa mọi người hỏi luôn đi ạ ở đây này mọi người hình dung chúng ta có một cái kiến thức rất là quan trọng và nó là một kiến thức đinh trong quá trình chúng ta phân phối sản phẩm của viện Hàn Lâm Khoa học nghệ Việt Nam đó là cái cái viện này nó rất là mạnh về cái công nghệ nano hầu hết những cái sản phẩm đều ứng dụng cái công nghệ nano vào trong bào chế và tách chiết những cái thành phần của nó thì à, cái estrogen của chúng ta ở đây ấy là được bổ sung từ cái nano isoflavone isoflavone từ cái sâm tố nữ và từ mầm đậu nành chính vì vậy hai cái xả hai cái isoflavone này ở dạng nano này sẽ đi theo đường mạch máu sẽ đi theo đường mạch máu bởi vì bản chất của estrogen là đi theo đường mạch máu mọi người cứ search đường đi hay đường thẩm thấu hay đường hấp thu hay là đường những cái đường hoạt động của estrogen như thế nào thì cái câu trả lời chúng ta sẽ là cái đường đi của estrogen là nó sẽ thông qua mạch máu để nó đến tất cả các bộ phận các biểu mô các biểu mô và chính vì chính về khi mà nó tiếp xúc với tất cả các tế bào ở bên trong mọi loại mô trong cơ thể mọi người hình dung nhé cái tế bào u là cái tế bào nó có gốc tự do mọi người nghe đến gốc tự do bao giờ chưa nó có gốc tự do cho nên là khi mà cái tế bào u đó bị bị cái sản phẩm chống gốc tự do đi vào thẩm thấu vào hấp thụ vào thì nó sẽ tiêu diệt khối u đó đó là tại sao những người có năng nước năng mỡ năng sơ nó lại teo nhỏ lại còn trừ cái nhân sơ cái nhân sơ là cái nhân bã đậu ấy cái u bã đậu ấy thì khi nó tạo ra rồi mọi người hình dung u bã đậu giống như là cái mụn nhọt này này nhọt đầu đinh này chúng ta phải nặn ra mà bắt buộc chúng ta phải nặn ra thì cái nhân sơ hệ sơ bã đậu u bã đậu ấy chúng ta phải mổ ra để lấy ra thôi chứ không thể nó teo được nó là một cái cục bã mà nó cục bã nhờn nó, cục bã nó nó như kiểu cặn bã nó nó nó ở trong đấy mà đó thế thì chúng ta chúng ta sẽ phải mổ trừ cái u đấy còn năng nước năng mỡ nó sẽ tự teo nhá đó thì đấy là cái mà chúng ta có thể hiểu được chúng ta có thể chúng ta có thể nắm được ở cái vấn đề u hay không u ở đây còn um, cái cái sản phẩm nếu như mà người phụ nữ bổ sung cái estrogen đầy đủ ấy thì từ tử cung buồng trứng âm đạo ống dẫn trứng cổ tử cung tuyến vú đều có tác dụng đó thế thì bây giờ em mới nói tiếp tại sao cái sản phẩm này nó làm tăng vòng một được nó làm tăng vòng một được và làm săn chắc vòng một được đó thì mọi người nghe tiếp này ở ờ, sản phẩm này nó ở ở sâm tố nữ ấy mọi người lại tìm hiểu về cái công dụng của sâm tố nữ trong vòng 20 tiếng tìm hiểu về sản phẩm nhá ở ờ, 20 tiếng tìm hiểu về sản phẩm nhá thì lại như này cái sâm tố nữ ấy cái cơ chế làm tăng vòng một của nó là làm căng cái hệ tuyến ở trong ngực của mình ở về phụ nữ ấy, người phụ nữ bao giờ cũng sẽ có cái tuyến vú và những cái ống cái ống sữa những cái ống mà ngày xưa à, lúc mình cho con mình bú mình hay phải tắc tắc tuyến sữa là vì tắc sữa là vì như thế đấy có người có 3 tia có người có 5 tia có người có hai tia đúng không nào đấy thì mọi người hình dung nhá có người người nào mà tuyến vú có nhiều tia sữa chị em nào mà nuôi con cho con bú rồi thì sẽ biết mình có bao nhiêu tia sữa đúng không đúng không nào đó thế thì người nào có nhiều tia sữa thì ngực người ta sẽ to hơn cái người có ít tia sữa mọi người đã hiểu tại sao có người rất là béo rất là to mà ngực bé tí chưa đấy là do cái yếu tố tuyến sữa nó quy định đó đã ai biết cái điều này chưa mọi người đã biết tại sao có người ngực to ngực nhỏ chưa chứ không phải nếu bây giờ mày năm mày năm tia sữa tao năm tia sữa thì ngực tao người mày bề bằng nhau đó chứ không phải là không phải là to béo hay gầy đâu nhá có người gầy cực kỳ luôn mà ngực rất là to đó thấy mọi người hình dung không ạ thì cái ống ống sữa này này cái ống sữa này nó có tính giãn nở giãn nở ra khi mà có sữa khi mà mình mang thai ấy thì cái tuyến sữa này nó phát triển và khi mà mình cho con mình bú thì cái sữa này nó đi ra nó tiết ra nó tiết ra thì làm cho cái ống sữa này nó căng lên và nó căng cực đại và cái thời điểm mình bị cương sữa đó thì khi mà mình mình mình mình khi mà lúc mà thế mình sẽ biến thành mướp <laughs> mướp thành bưởi nhiều tia sữa đúng không <laughs> đó thế thì khi mà mình cai sữa rồi thì gọi là trống cái ống thì nó trống hết rồi nó không còn gì trong đấy nữa thậm chí nước hay dịch cũng đều không có là là một cái ống bây giờ ống khô khô khốc thì cái sông tố nữ này hay là các sản phẩm nội tiết ấy nó sẽ có cơ chế là làm căng làm căng gọi là như là cái gọi bây giờ nó gọi như là đường ống gió ấy. mọi người hình dung chưa đó thế nó làm sẽ làm căng cái tuyến tuyến ống này lên thế thì những người nào mà có những cái ngực cái lúc mà mình cho con bú của mình ấy nó căng đẹp ấy thì bây giờ nó cũng sẽ căng lên và nó đẹp lên như vậy còn bình thường nếu mà lúc cho con bú ngực mình cũng nhỏ rồi ấy thì nó cũng sẽ chỉ đến được như thế thôi chứ không thể nào mà không thể nào mà ngực mình bây giờ nó đang như quả quýt à, quả quả chanh quả quất như này mà mà mà uống vào nó to như quả bưởi cứng như là mình đặt đi đặt túi ngực ấy, không có chuyện đấy mọi người cứ hình dung lúc cho con bú cái ngực của mình lúc đấy điểm cực đại như thế nào thì bây giờ nó sẽ được 8 điểm chứ nó không phải bằng 100% như lúc đó nó cũng sẽ chỉ được 8 điểm như thế nhá đó đấy là cái cơ chế tăng vòng 1 và còn săn vòng 1 thì làm như thế nào do có collagen và do có những cái làm trẻ hóa làm cấp nước thì sẽ làm cho cái, cái dây chẳng những cái dây chẳng ở bên tuyến vú của mình nó co lại cái sợi collagen của nó đàn hồi tốt chính vì thế mà nó sẽ làm cho cái cái cái cái, cái um, ờ từ cao tình <laughs> tranh <laughs> ok đấy thế thì nó sẽ làm cho làm cho cái cái tuyến vú của mình săn chắc lên bằng chứng của việc săn chắc là chúng ta cứ khi ngủ chúng ta nằm ngửa không mặc áo ngực nằm ngửa ra mà không thấy nó phè sang hai bên không thấy nó bè sang bên nách mà cái cái đỉnh của nó giống như một cái tam giác ta, tam giác cân đấy rất là đẹp như thế đấy là đấy là cái cái cái săn chắc không bị sệ chống xa trễ đúng không nào đó đấy là cái mà cái sản phẩm này làm được nhá cái sản phẩm này làm được chị em nhá nhưng mà cái liệu trình của từng người lại khác nhau ví dụ cái người nào mà hợp tác với sản phẩm tốt hấp thu tốt thì nó sẽ có tác dụng nhanh hơn còn cái người nào chậm thì nó sẽ mất thời gian hơn đó chỉ là do cơ địa và do cách hấp thu thẩm thấu của mỗi người thôi chứ không phải là chứ không phải là do do là chúng ta ừ, không có tác dụng đâu chắc chắn sẽ có tác dụng và <laughs> này cứ nói đến ngực của bú là thích rồi <laughs> cái tâm ngực đẹp rồi thế thôi trời ạ à, đã đẹp hơn các chị bao nhiêu rồi đó thế thì như này nữa này khi mà cái việc mà mà mà mà ừ, cái cái estrogen nó đủ thì cái da cái da ở ngực mọi người cứ hình dung nhá cái lớp da ở à, hai cái đầu tuyến vú của mình ấy nó sẽ không bị thâm nữa nó cũng sẽ hồng hào hơn nếu như mà chị em kết hợp với uống nano nghệ nữa thì mình khẳng định là nó sẽ làm hồng làm hồng bởi vì là nó sẽ làm kích thích những cái những cái hồng cầu những cái cái tia máu ở phía dưới cái đầu núm vú của mình ấy nó sẽ rất là hồng hào và đẹp đó